các bạn đến với kênh video của điện máy cường lên đấy thì uh, bên cạnh tôi đây là hai sản phẩm uh, hot nhất trong tháng vừa rồi đấy là cái máy rửa xe ra đến xịt rửa gấu hút nhãn hiệu gấu hút đấy công nghệ nhật bản con này là bên con bên ờ, bên bên, bên phải tôi đây là con 1008 con bên này là 2003 đấy thì tháng vừa rồi là một đôi sản phẩm này là bán chạy nhất bên chúng tôi thì uh, cũng như chương trình khuyến mại của đợt trước thì là mỗi tháng chúng tôi sẽ đưa ra một uh, một số sản phẩm gọi là bán chạy và đưa ra các chương trình khuyến mại đấy thì là con nghìn tám này thì là cái giá mà niêm yết trên uh, chỗ web là một nghìn tám à, một một triệu tám trăm nghìn đấy thì sau khi đã khuyến mại rồi thì nó chỉ còn là một triệu rưỡi một triệu rưỡi năm mươi đấy thì là con một nghìn tám này còn con hai nghìn ba này giá trên uh, trên bảng đang niêm yết là hai triệu rưỡi nhưng mà sau khi chương trình khuyến mại của tháng vừa rồi thì nó chỉ còn là hai triệu mốt thì đấy là bộ đỡ sản phẩm này ưu, ưu điểm của nó là gì đấy thì là cái độ xịt rửa của nó là cực kỳ lớn áp lực lớn đấy có thể thứ nhất là mình có thể xịt rửa gia đình với là có thể là rửa sân rồi uh, ờ, xịt rửa xe đấy thì nó tiện nó vừa có thể tắm rồi phun xương tưới cây đấy thì nó một một máy nhưng nó nó nhiều chức năng như vậy đấy, thì bây giờ ở đây thì tôi sẽ bóc thử con 1008 trước cho quý vị các bạn xem đấy máy thì nó có những gì thứ nhất là gồm một ờ, quyển ờ, sát hướng dẫn sử dụng với là phiếu bảo hành của gút đấy phiếu bảo hành này đấy toàn bộ hai con máy này đều là bảo hành cho bà con 12 tháng nên là về chất lượng vẫn cứ yên tâm đi đấy đây trong máy thì có một ờ, kèm theo một súng này đấy đầu này đầu điều chỉnh áp lực này đấy phun xương cũng như là phun trọng tia đấy thì nó xoay như thế này đấy súng cực kỳ chắc chắn cực kỳ đầm tay này còn đây là, là dây hút của nó dài 5 mét đấy mới là cái ờ, đường đường ống hút vào chó lọc lắc với là một đầu để ờ, nối vào máy đây đây là đầu nối nhanh nhá chỉ cần giặt giặt vào như thế này rồi thả là được đấy thì nó sẽ kết nối ngay lập tức luôn đấy. còn đây là nhân vật chuyển được chúng ta g hút 1800 đấy máy có thiết kế cực kỳ là chắc chắn cực kỳ là đầm tay rồi hút đây đây là nút uh, tắt bật của nó này on off này đấy khi nào mình sử dụng máy thì mình bật lên đấy có đồng hồ báo áp lực này đấy gờ hút này gờ hút 1800 này chạy điện 220V này áp lực 130 bát, 7 lít trên 1 phút đấy đây tem logo thương hiệu gút đây đấy đây là phần làm mát của nó này. bằng quạt gió này đấy toàn bộ đều bằng đồng đấy đấy đường vào đường ra đều bằng đồng hết đấy thì bà con nhìn qua thì cũng biết là cái chất lượng của nó rất chi là tốt rồi đấy thì đấy thì sau khi khuyến mại thì cái giá của nó thì phải nói là là, là, là nó có thể tiếp cận được hết hầu hết các gia đình ở Việt Nam rồi đấy gồm bộ ba piston này ba piston ba piston sứ đấy đấy toàn bằng đồng hết đấy đảm bảo cái độ chất lượng của nó đây thì con này nó phù hợp với đa số mọi người thì là cái giá một triệu ờ, năm trăm năm mươi nghìn thì thì thì thì nó cực kỳ dễ tiếp cận rồi còn đây thì ngay bên cạnh đây là con ờ, hai nghìn ba 2003 này thì ưu điểm của nó là thứ nhất là nó khỏe hơn đấy, chắc chắn là 2003 thì nó khỏe hơn 1008 thôi. với lại là nó kèm theo phụ kiện là đồ xịt xà bông là có một cái túi một cái hộp thả bông để lắp vào đầu, đầu thùng máy đấy đây đây cái điểm khác biệt là con 2003 và con 1008 ờ, là cái bộ phụ kiện này đấy thì mình có thể lắp vào đầu súng đấy như thế này là để mình để xịt ờ, xịt rửa mình bắn ờ, gọi là xà bông lên luôn đấy thì nó tiện hơn đây súng thì cũng như, như nhau thôi đấy thì hai bộ này giống nhau đây là cái đầu để uh, gọi là gắn gắn súng vào gắn cái đầu ờ, xịt rửa vào nhé đây mình thả vào và nó có thể kết nối được ngay đây cũng như con kia thôi vẫn có phiếu bảo hành 12 tháng đây hút chó lọc rác đây. ngoài ra con 2003 còn có thêm ờ, đầu nối nữa đầu nối dài nữa đấy mình có thể nối dài thêm một khúc như thế này trước hết là vặn cái đầu này ra đấy nối vào như thế này đấy đấy thứ nhất là mình cầm thân tiền hơn còn một đoạn dây dẫn đây còn đây là con máy 2003 của chúng ta đấy thì cơ bản thì thì ờ, mọi chức năng thì nó cũng giống nhau thôi vẫn còn nút on off toàn bộ thì đều chạy bằng ba bít tông các đầu nối đều bằng đồng đồng áp lực đấy nó như nhau đây mình có thể đặt hai con máy gần nhau thì mình sẽ thấy được là kích thước nó khác nhau con máy 2003 thì chắc chắn nó to hơn con máy 1008 rồi đấy cái độ nặng nó cũng nặng hơn nhiều đấy thì đảm bảo là cái việc ờ, xịt rửa thì thì con 2003 này nó vẫn khỏe hơn con 1008 đấy thì cái này thì tùy theo ờ, nhu cầu của bà con thôi đấy mình về mình xịt rửa mà cần nhiều thì mình dùng con 2003 còn nếu như dùng gia đình bình thường thôi ấy, thì mình chỉ cần lấy con 1.800 thôi tại vì thứ nhất là mình lấy con 2.300 về nó cũng dư thừa đấy đấy thương hiệu hút. hai con này đều bảo hành 12 tháng đấy vận chuyển hỗ trợ vận chuyển đến tận nhà tận nhà thì có thể bà con có thể uh, bóc máy và kiểm tra đúng như trên video bọn tôi uh, quảng cáo hướng dẫn đầy đủ phụ kiện như thế này thì mới giao tiền cho bên vận chuyển đấy thì đấy thì bà con có nhu cầu uh, mua máy rửa xe xịt rửa gia đình thì ờ, liên hệ với uh, bên chúng tôi ngoài ra các thương hiệu gỗ hút thì còn có cả Lucky Z với là Black Knight đấy thì nó nhiều nhãn hiệu nhưng mà về bộ đôi sản phẩm này là bán chạy nhất trong tháng vừa rồi đấy thì nó có chương trình ưu đãi thì đấy thì bà con có thể bỏ số tiền nhỏ nhưng mà sẽ mang lại cái gọi là một cái sản phẩm gọi là chất lượng với lại là nó vượt trội với cái giá thành của nó đấy thì nó mang lại là rất nhiều hiệu quả Đấy. thì bà con có nhu cầu mua máy rửa xe áp lực cao gia đình giá rẻ thì ờ, vui lòng liên hệ điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai hà nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi ờ, để ở ờ, góc dưới màn hình đấy thì đấy thì cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video của tôi nếu bấm đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi ra những video mới nhất và đón chờ các chương trình khuyến mại đấy chân là cảm ơn